Ôi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả bạn bè đã quay lại với kênh Tâm Đạt Sư Cầu MB buổi tối ngày hôm nay Thế bây giờ là 6 giờ 47 phút buổi tối ngày 24 à, tháng 9 năm 2021 Ngoài ra thì cái con số, của chúng ta thì đã vừa ra tên rồi thì à, Tâm Đạt lại tiếp tục đến đây phân tích và soi cầu chốt số cho tất cả anh chị em và cho tất cả quý vị cùng tham khảo vào ngày mai Đó là ngày 25 tháng 9 năm 2021 Ngoài đó thì uh, trước mình nhau của mọi người đây là bảng các thương chủ số truyền thống của ngày hôm nay, của ngày thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021. Thì uh, đặc biệt này về tình trạng năm số đó là năm 1678 đề về 78, tổng là tổng năm. Tổng năm là có tâm trạng là tâm hàng 6 ngoài nhá. Thì có đặc biệt về 78 này thì nghiêng cho chúng ta đó là bộ đề 23, các bạn. Lúc tôi ngày hôm nay thì đầu về đều cả các đầu và đuôi cũng vậy, không có đầu nào cầm và không đít nào cầm, mọi người nhá. Yếu tố thì ngày hôm nay tập trung nhiều nhất là nơi đầu 4, mọi nhá. Và tiếp theo là đầu 7, đầu 9, táo ảo. Yếu tố nhảy của ngày hôm nay thì có đầu 4 là 42 nhảy và 45 hai nhảy. Tiếp theo đó là 74. Mỏ nhá. Táo ảo. Còn à, lô kép của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta có kép 11. mọi nhá. Ngày hôm nay thì à, có cho chúng ta đó là một kép 11 thôi. mọi nhá. Thì là ngày hôm nay tất cả mọi người ai mà chiến thắng con đề 78 này thì à, tập Đạt xin chúc mừng tất cả mọi người là ngày một ngày chiến thắng tương bừng mọi người đã hầu như là ba tháng đề 678 phải không ạ? Vâng xin chúc tất cả mọi người ngày hôm nay thì à, hai chiến thắng là tất cả bộ lô, của thủ đã có từ ngày hôm nay rồi thì ngày hôm nay tập Đạt xin chúc mừng tất cả mọi người cũng như là đặc biệt những chủ lô tô hai nhảy như là 40 và 45 phải không ạ? Và tiếp theo thì uh, tập Đạt cũng xin biết qua lại video của tối ngày hôm qua thì tập Đạt có lên là uh, số Tô và chốt số cho tất cả anh em và cho tất cả mọi người và cho quý vị cùng tham khảo trong ngày hôm nay đó là ngày 24 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá thì là đây là video của hôm qua thì Tâm Đạt có lên nào chốt số cho mọi người tham khảo trong ngày 24 tháng 9 năm 2021 thì là ngày hôm qua mình có bắt cho mọi người là bài chúng tôi 90 độc lô 718 và trên 2 gồm 7890 9023 7823 và chạm đặc biệt là chạm 3 chạm 5 Giảm đến kết thì gồm 3553, 3853, 5885, 3663, 5145, 1411, 1551 và 5995, 3993 Mọi người nhá Thì à, ta so sánh lại cái quang ngày hôm nay thì à, về phần lô tô bạch thủ lô 90 độc thủ lô bạch 18 thì ngày hôm nay đã có tưng bừng được lời cho tất cả mọi người rồi mọi người nhá Vâng ạ, 78 có này, độc thủ 78 và bạch thủ là bạch thủ lô tô 90 thì ngày hôm nay đã về cho chúng ta rồi Và xiên 2 thì à, ngày hôm nay chúng ta cũng ăn luôn mọi người nhá 1780 này phải không ạ ăn 1790 mọi người nhá Đấy, thì ngày hôm nay ra một con thấy bay 23 nữa thì là chúng ta sẽ cùng mừng rỡ thì à, <clears throat> ngày hôm nay trên video ngày 24 tháng 9 nội tâm đạt sở cầu trên NB thì chúng ta có chiến thắng được bạch thủ là bạch thủ lô 90 ăn tiếp đó là độc thủ là độc thủ lô 78 về ngày còn đặc biệt 78 đây mọi người nhá thì à, trên hai chúng ta ăn 78 90 và anh đã phải thụ được thụ trên hai hoặc chạm đặc biệt thì ngày mai chúng ta không được tính mực được rồi mọi người nhá thì uh, ngày hôm nay thì uh, chúc tất cả mọi người chúc tất cả quý vị ai mà theo dõi được kênh nhà tâm đạt cho chết trên b ngày hôm nay thì chúng ta cùng chiến thắng với tâm đạt và là bạch thủ lô 90 và độc thủ lô 78 rồi và ăn trên hai bảy tám chín mươi rồi mọi nhá thì ngày hôm nay thì tâm đạt xin uh, cảm ơn gần hai trăm lượt xem cũng như là 8 lượt like của tất cả anh em và của tất cả bạn bè cũng tất cả mọi người đã luôn theo dõi và luôn đồng hành cùng kênh Tâm Đạt cho cầu HNB mọi nhá thì à, đã đến qua lại cái quang ngày hôm nay rồi thì à, Tâm Đạt sẽ đi vào phân tích và soi cầu cho số cho mọi người và cho bạn bè vào ngày mai đó là ngày 25 tháng 9 năm 2021 mình cũng bắt như mọi hôm thôi mọi người nhá độc cụ vào bạch thụ và có mặt trạm đặc biệt và có lọc ra đặc biệt cho mọi người và cho bạn bè đúng vâng không ạ đầu tiên thì uh, à, Đạt sẽ đi vào phân tích và soi cầu cho mọi người trong ngày mai đầu tiên đó là đường cầu là đường cầu về thủ đô mọi người nhá thì à, mọi người chú ý cái đường cầu Văn Đạt sẽ chỉ cho mọi người đây à. đường cầu mình à, chia sẻ cho mọi người đây là đầu đường cầu Bạch Thụ thì câu này thì chạy từ ngày thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá. Mọi người lấy cho mình con số cuối cùng của bộ thứ 5 chơi 3 đó là có con 3 đây mọi người nhá. Và tiếp theo đó mọi người ghép với con số thứ hai của bộ đầu tiên Bây giờ tư đó là con 1 thì chúng ta sẽ là có Bachelor 31 Mọi người nhá Sẽ là có Bachelor 31 trong ngày 20 2 tháng 9 năm 2021 phải không ạ? Có 31 đây ạ. 31 đây ạ, và lộn cho mình đó là một con 13 nữa, phải mọi người? Và tiếp theo về đường cầu đó thì chúng ta lấy con số thứ 5 bù thứ 5 dạy 3, đó là có con 3 và chúng ta sẽ ghép với con số thứ hai của bộ đầu tiên nhân tư đó là con 9 thì tiếp theo đó chúng ta sẽ là có con Bạch Thủ Lô 39 trong ngày 23 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá. 23 tháng 9 thì chúng ta sẽ đặt ổ con bạch thủ lô là bạch thủ lô 39 với đường cầu đó. Đây là 39 nào. Mọi người nhá. Và tiếp theo với đường cầu này thì chúng ta lấy con số thứ 5, bổ thứ 5. Giải 3 đó là con 7. Chúng ta ghép với con số thứ 2. Bổ đầu tiên thứ tư đó là con 2. Thì chúng ta sẽ là có bạch thủ lô 72 cho ngày thứ sáu ngày hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2021 của mình đã thì chúng ta đã có 70 hàng này và lỗi cho mình nó còn 27 nữa là về cắt tập ngày hôm nay rồi <clears throat> thì uh, ngày hôm nay thì chúng ta đã có bạch thủ lô 72 rồi thì với đường cầu này ngày mai chúng ta là có con đây con số thứ năm bốn năm dưới ba đó là con 6 và chúng ta ghép với con số thứ hai của bộ hai để từ đó là con không thì ngày mai chúng ta sẽ là có bạch thủ lô cho ngày mai trong ngày mai đó là bài chú trọng người mọi người nhá phải không ạ bài thủ lô trọng cho mọi người và cho bạn bè tham khảo vào ngày mai đó ngày là ngày 25 tháng 9 năm 2021 còn với đường cầu ngày hôm qua chúng ta năm 90 đây thì ngày mai đó là về 59 thì mọi người nào có kết cầu với con 59 này thì mọi người theo cầu cũ cho mình mọi người nhá còn với mình thì như đường cầu nó dài rồi thì mình bộ nên là mọi người chú ý cho mình mọi người nhá ngày mai là bài thu lô 60 thì chúng ta cùng xem đi tần suất lô tô con lô tô 60 này. Đây mọi người nhá, là tần suất là tần suất 4 ngày này. Các bạn. Thì ngày mai tỷ lệ con 60 này rất chi là cao. Tỷ lệ nó cũng cao cho mọi người thì mọi người chú ý cho mình. Đường cầu mình chạy rồi mọi người nhá. Bài thu lô 60 ngày mai và tiếp theo tới đường cầu độc lô cho ngày mai. Với đường cầu độc lô cho ngày mai thì à, mình sẽ chia sẻ cho mọi người một đường cầu độc lô này. Đường cầu này thì là mới chạy thôi mọi người nhá, mới chạy hai hôm thôi thì mình cũng chia sẻ lên đây cho mọi người vì đường cầu này ít chạy nên là mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người đây Bên câu này thì là đường cầu chạy từ ngày 22 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá. Chạy từ ngày 22 tháng 9 năm 2021 thì chúng ta sẽ là lấy con số thứ tư của bộ 6 chạy 3 đó là con 0 tiếp đó chúng ta sẽ ghép với con số đầu tiên của bộ đầu tiên chạy 3 đó là con 7 thì chúng ta sẽ là có vạch thủ lô là vạch thủ lô không độc thủ lô không 7 trong ngày thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021 của mình á không đấy không vậy đấy mọi người nhá và tiếp theo chúng ta lấy con số thứ tư của bộ 6 giải 3 đó là con 7 đây và chúng ta ghép với con số đầu tiên bộ đầu tiên giải 3 đó là con 8 thì chúng ta sẽ là có 7 được Độc Lô 78 trong ngày hôm nay là ngày 24 tháng 9 là 2021 thì nó về ngày có đặc biệt cho mọi người đây rồi Mọi người nhá, thì nó đã về ngày có đặc biệt đây cho mọi người rồi Là 78 đây, các bạn Thì với đường cầu này ngày mai thì chúng ta sẽ là lấy con số thứ tư Tiếp theo đó là con số thứ tư Bộ 6 Giải 3 đó là con 7 Và chúng ta lấy con số đầu tiên, bộ đầu tiên Giải 3 đó là con 1 Chúng ta đã ghép lại với nhau đó là có độc lô 721 cho ngày mai. Mọi người nhá, độc lô 71 cho mọi người và cho bạn bè tham khảo trong ngày mai. Đó là ngày 25 tháng 9 năm 2021 các bạn. Và tần suất lô tô gồm 71 này đó là tần suất hai ngày. Mọi người nhá, tần suất ra rất là đều và đẹp cho những ngày gần đây các bạn. <coughs> thì à, ngày mai chúng ta gọi là bạch thủ lục 60 hoặc là phụ lục là phụ lục 71 cho mình mọi người nhá và trên hai thì gồm mà 71 60 là một cặp mọi người nhá và tiếp theo đó là 60 60 12 và 71 12 là mình bắt cho mọi người ba cặp xiên hai trong ngày cho ngày mai cho tất cả quý vị và bạn bè cùng học trong ngày mai đây và tới câu chào đặc biệt cho ngày mai thì uh, à. chẳng đặc biệt cho ngày mai thì uh, mình sẽ bắt cho mọi người đó là chẳng bảy và chẳng bốn mọi người nhá chẳng bốn, chẳng bảy. và dàn kết cung hình chỉ gồm có 474, 484, 454, 27, 2. năm bảy và bốn bốn mọi người nhá thì đây là phần chốt số tổng hợp trong ngày mai của kênh cho tổ tâm đạt kết MB trong số tập hợp trong ngày 25 tháng 9 năm 2021 thì mình cho mọi người đó là bạch thủ lô 60 độc lô là độc lô 71. trên 2 71 60 60 12 và 71 12 Trang đóng viên từ trầm 107 Trang kết thì gồm 4774, 1884, 4554, 2372 5275, 44 và 77 Mong hình nào Còn à, mọi người Hãy lưu ý cho mình là mọi số mình chốt trên đây đều chỉ là mang tính tâm đó thôi Anh em nào trùng cầu kết cầu với tâm đạt thế chơi còn không đủ kết thì mọi người nghĩ hoặc là chơi cho nhẹ để chưa đá đi hơi thôi mọi người nhá còn anh em nào chơi to quất lớn cần yêu thủ chuột thì nhanh tên hị nhanh tay liên hệ vào zalo thủ chuột của mình đó là không không ba ba hai hai bảy ba bảy mọi người nhá còn bây giờ thì ở tâm đạt xin tạm dừng video ở đây và chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ bên những người thân yêu của mình và hẹn anh em vào gặp lại vào tối ngày mai xin chào